con em ơi Đây đây Mày không hớt được đâu con trai Ok Lên ngăn em luôn à, ác thiệt Gì vua, vua ra là gì ta? Vua là gì đó À, chữ giống như là chữ thề à, thề là, là là là chữ đúng không vâng là chửi thề a few moments later à vua là đi chó đổ mẹ à. <laughs> đúng rồi đó nay em thấy lý hải với lý thông làm nhiệm vụ à ờ à, ờ à, cứ làm nhiệm vụ đi sắp tới chuẩn bị có cốt skin mới rồi đúng không chuẩn bị có tầm khoảng 5 đến uh, chục cái cốt skin mới mấy ông cứ chôn đi có gì đâu cứ tới đấy mà mà mà gíp ở quay mà ví dụ mấy ông mà hên hên mà còn trúng cốt thì hiểu thôi thay vì đúng không thay vì như ví dụ à, bùi văn a ui chúc mừng em bùi văn a trúng cốt skin nhưng mà à, nhưng mà anh thấy thằng bùi văn a này cũng quen là như hay chôn anh đúng không rồi thế đó cắt phần thưởng cắt cái phần thưởng liền không hợp lý người già là nhớ lâu anh em biết không người già là nhớ lâu người ta bảo là gừng càng già càng cay thấy không gừng càng già càng cay chôn đi cái chôn ờ à, cứ chôn mít rè với với với với uh, uh, cam mờ đi ờ à. game này em đi top à? Vâng, game này em phiêu bị phiêu lên top Không sao ui ừ, bò vô ăn ừ khó vô ăn khó vô ăn tầm này em vô được đó nha em đẩy à, okay. sâu lắm nè không cho con Garen vô anh là được rồi chắc không dám vô đâu lô lắm Còn em ơi Đây đây Thôi không hết được không con trai Ok Lên ngăn em luôn à, ác thiệt chị vua, vua ra là gì ta? Vua là gì ta? À, chữ giống như là chữ thề à chữ Là, là là là chữ đúng không vâng là chữ thề à chơi game gì giết giết chữ ba đánh nhau không vừa khen lịch sự hơn <laughs> à World là đỉ chó à, đồ mẹ <laughs> à. đúng rồi đó yeah. Dạ, giáp nói à không bình thường cái gì đâu thoải mái không ý em là chat nói anh biết à sao ui. À, à, cái thằng vua này thằng vua à mày vua thằng đó nó chửi anh mày vua với chúng ta nó chửi anh ơi mày vua không Ý, đẹp đúng rồi Sao mày ngu thế hả? Tony ô xe đúng không? cái gì? Hỏi ờ, cái gì? Thích chạy trâu không? Mày thích chạy trâu không? <laughs> chạy trâu là hết đường sống đó nha Chạy trâu là hết đường sống đó Chạy trâu là hết đường sống đó My brother mai browser. thôi ăn, ăn hiếp à Túc à, đó Túc mình ở bên ở ờ, bên Mỹ anh em ạ. Mấy bạn bên này đủ đủ đánh chung mà mình đánh chung vui á. Chung cho vui mà mai mốt uh, ờ, qua, qua, qua Mỹ phải có người cứu cố đúng không? mai <laughs> mai mốt qua Mỹ là làm, một cái tập đoàn gọi là gangster vừa cho Nuno này xuống nó bắn cái lục đầu này Nuno biết chơi đó, Nuno biết chơi đó đây đã lận ừ. sợ bị nó nó đột qua đấy đây ô ô ô ô ô ô trời ơi gấu gấu gấu trả giá đừng lại bạn ơi bạn ơi chết rồi chết luôn rồi Đẹp quá chửi người ta bạn làm cái gì đây hai chữ một chữ xong trả giá nguyên game à dính <laughs> game cái gì bạn ơi Thôi mày ngu mày chết Mày đi đi thì mày kêu cái gì My mid is literally Headpin à, when it à À là đại loại là mẹ tao pin mẹ uh, ra giết tiếp đó bên hai lần à, bên hai lần mà ổng ra tao. à đúng rồi đó anh, anh ra nè anh ra nè hiểm giết đã được cái gì vậy anh ra nha anh ra nha sau lưng sau lưng rồi sau lưng rồi vâng. Ừ. hết mana ôi hết mana rồi con con đi chịu rồi sạch dạ. ừ và đang hết mana à xui quá à tưởng ra giết người ta ai dè người ta giết <laughs> đứng nhảy, <laughs> đang chạy cho anh đang chạy cho anh đây này đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây ôi phải nó chạy nhanh quá nó chạy nhanh quá ta chạy nhanh quá à. phải đó chạy nhanh quá ta bắt pha cầm ngọc nhanh quá nhanh quá à lên lên không lên em, em lên đây chặt đầu nó được này vâng vâng này vâng. nó không lên luôn đổi lại em với dana thì nó đổi lại dana mà đứng đấy thì hờ, sợ hơi hơi hốt rồi nó đang lên uhm, chào nha. ui à? nó giết luôn à? rồi à? em hết mana rồi đẹp, tặng hết mana nhờ Thằng ngu Cười gớm, cười gớm Má, kilo không cả em chắc quá <laughs> Ui, tẩy hết mana mới phút quan trọng Sao ờ. rồi? Một game à, một game thì như ăn được uh, tầm 20 Ui Đấy 20 thì phải em nghĩ sai thì Ô, lên là là đi đó nha ơi lên thật được không được không quy ừ. ui ra khỏi nằm rồi được được anh ơi được anh ơi ui em lại hết mana rồi lên nè lên lên lên Đây này là tới Chạy thôi Thôi ờ, về Về Việt Nam mình chắc Wow Thêm lên Ôi ôi ôi ôi Red Chết anh chết anh Ui Ui ác ác công ti lên tên lâu quá thầy rồi chết à, em tiền hai giây rưỡi ờ, flash ờ. bạn tôi chết 15 giây đồng cay đúng không cay còn gì phải cay rồi ừ. Ôi, thấy sớm á, thấy sao á chúng rồi, ta rồi, hay... rồi, chết một em rồi à. ngon nhà lính em nghĩ là lùm nhà lính luôn lên chơi được luôn á chơi được luôn á rồi xong rồi xong tụi bay rồi này luôn anh em ơi còn tặng mình tặng cho ừ, tóc mò khỏe quá ui gấu thế này tóc ui đặt gấu quá <laughs> à, mình bạn chơi được à chơi được chơi được hết gì đâu không chơi được chơi được hết anh em ơi <laughs>